dưới quang thân ta ai quân chẳng lường đâu sông chưa chơi vì đã đừng lộn trời vang quyền có sắc hôm nay phải có người quen đã không trước quan tài lòng quặn đau

lại yêu trời cái đau lắm hào dài chiều đời đau trái trời xuôi đi biển ngang trái để người đầu mà phải đi người đầu xanh vì cơn đau nguyện bỏ tôi mà đi vì cơn đau nguyện lăn xa gia đình bao nhiêu tật tình em gần lấy một mình rồi một mình nguyện nhắm mắt vô bàn tay ba em chăm chăm thương tôi nguyện cầu khởi giải hồn linh người con thiên xuyên đây chứng cho gia đình được bình an sống trong an nhàn hạnh phúc sắp về nhìn khói hương đừng mong tôi về vô lệ lời cho chưa cha qua mang xuống ngộ ngừng lệ tham do đời để đại người đây đấng đau bao buồn vui cho trông với những đau thương để rồi hôm nay đức yêu vốn đã tâm sự tôi ngang lớn mang nghèo cùng tận khu đau thương quyền ơi chiếc tàu xanh tàu một ngày quay trở lại em đã bỏ con cháu rồi bao giờ sẽ trở lại nơi đây trên trời bao yêu ánh sáng là dưới chân vàng bao nhiêu lần một đời bao nhiêu lắm bằng sự lan lá ta bay yêu đôi lòng tôi giữ đời giờ em nghe tôi thắp lên rồi mà một lần nguyện ở nơi đâu thâu lòng dân chốn nơi dương dần đàn con nhau không khi mất đi một tình thương nguyện ơi như người xưa nói rằng công dương dục thầm ơn chấp vàng nghe sanh thành đầu cha em mang hiếu chưa tròn tình chưa dẹn sao tới năm nào nguyện có đại mà đi đêm nay tôi về về thăm lại ngôi nhà xưa yêu dấu thành bóng nguyện năm xưa từng chiếc quân chiều chiều ra đứng trong về quê trong giờ con xót thương cho cha mẹ già đau trời trên đài một niềm đau thương nay nguyện bỏ cháu con thật rồi ba lại này là cầu mong nuôi dương công đức sinh nguyện nuôi con cháu tình qua cơn khối nạn tai tiền nay thời gian còn lại mọi người nơi đây thắp nén hương thơm với tấm lòng xót đau vô cùng để niềm đưa người tôi mất. yêu ยไปหาเมียลี